Quang Quân rất vui mừng khi được chào đón quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chuyên mục Vấn đáp Phật Pháp. Cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay là Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón trên Sư Phụ. Dạ vâng, con xin kính chào trên Sư Phụ. Con uh, kính bạch trên Sư Phụ, trong dân gian ta thường có câu sống cái nhà, chết cái mồ. Thì khi Tết đến xuân về, thì bên cạnh việc là lau dọn nhà cửa, thì việc ờ, phong tục tảo mộ người đã mất, tảo mộ gia tiên cuối năm thì cũng rất là chú trọng Tuy nhiên là trong quá trình đi tảo mộ cũng có phát sinh một số cái vấn đề mà mình không được lường trước là khiến cho người gặp phải rất là hoang mang. Thì đó cũng là câu chuyện của một bạn hôm nay có nick Facebook là Bình Lâm có gửi câu hỏi về. Con xin thỉnh à, sư phụ trả lời cho bạn thì con xin bắt đầu câu hỏi. Con bạch thầy, năm ngoái con có đi tạ mộ, không may dẫm phải mộ của người khác. Đến khi về nhà, tự dưng con bị đau chân mấy ngày liền. Vậy nên con cũng sợ, vì khu nghĩa địa này đã có từ rất lâu có những mộ chìm hẳn dưới đất nên không nhìn thấy để mà tránh. Mong thầy cho con lời khuyên, con phải làm thế nào để không bị xui xẻo khi ra nghĩa trang hay đi tạ mộ lại rơi vào các trường hợp như vậy ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ. Con xin kính thỉnh lời giảng giải của sư phụ ạ. Ừ. À, đại chúng đã nghe cái câu hỏi của bạn à, Bình Lâm hỏi về cái việc à, khi mà đi à, ra à, khu nghĩa trang đấy để mà tạ mộ mà Đấy, thì như thế nào để cho nó an lành? Vì trong câu hỏi này bạn Bình Lâm có nói là bạn đi tạ mộ cuối năm, thế rồi bạn ấy dẫm phải mộ của một ờ, cái người khác mà mộ này nó chìm à, dưới, nó, cái mộ chìm có cái hiện tượng cái những cái mộ chìm. Thế và sau đó thì bạn về thì chân bạn bị đau mất mấy ngày. Thế bạn cũng rất hoang mang, rất là lo. Ừ. Thì không biết có phải do lỗi mình đi dẫm phải cái mộ đấy hay không? Đấy, thì bạn lo bạn gửi câu hỏi về cho thầy muốn là thầy giải đáp xem là cái việc mà dẫm phải những cái mộ như vậy dẫm lên mộ người ta như vậy nó có vấn đề gì không và làm như nào để cho mình à, được an lành khi những lần sau mình đi ra nghĩa địa và đi ra vào những cái khu nhiều mộ mả như vậy Đấy, thế thì à, thầy xin chia sẻ với bạn Bình Lâm và với tất cả đại chúng thế này. Trước hết ấy, thì chúng ta phải à, hiểu về cái mộ dân Việt Nam chúng ta thì có câu gọi là giàu vì mồm vì mả chứ ai giàu vì cả nồi cơm tức là người dân Việt chúng ta cũng rất là nặng về cái mồ cái mả mồ mả là cái nơi gọi là an nghỉ cuối cùng của một con người đó, là vĩnh viễn thiên thu đấy đó, cho nên là một người rất quan trọng ừ, thế thường thì là theo cái tự nhiên ấy, thì bao giờ thì ông bà cũng ra đi rồi đến cha mẹ rồi đến mình cho nên thường thường là như thế thường thì mồ mả là của những bậc đi trước tất nhiên cũng có những người chết trẻ chết trước cha mẹ nhưng mà thường lẽ thường là ông bà đi trước rồi đến cha mẹ rồi đến mình cho nên ấy, thường cái khu mồ khu mả nó cũng là cái gì đấy rất là tâm linh rất là quan trọng thế cho nên người việt mới nói là giàu vì mồ vì mả tức là giàu là cái nơi mồ nơi mả chứ không phải chỉ thấy bắt cái nồi cơm đầy mà đã cho là giàu người dân việt mình rất nặng về cái mồ mả thì đây cũng là một cái tập tục một cái truyền thống thôi Thế thì à, còn rất nhiều dân của các nước ấy, thì họ không quá đặt nặng về chuyện mồ mả. Thầy nói ví dụ như là ở Ấn Độ chẳng hạn thì họ không có mồ mả, Chết là họ đem hỏa táng hết hay là họ có thể là thả xác xuống dưới, dưới sông cho cá ăn hay là họ đem vào rừng họ thả cho chim thú nó ăn. Đó. Họ không có mổ. Ờ, nếu đi cả cái đất nước Ấn Độ thì hầu như không có chỗ nào có mồ mả hết đấy thế chỉ có dân Việt Nam mình và một số nước uh, châu Á này thì nặng về mồ mả nặng về mồ mả lắm ừ, thế thì ở đây á vậy thì khi mà uh, cái đấy cũng là một cái nét đặc trưng của dân tộc ừ, thì dân mình thì cũng nặng về chữ hiếu và uh, đặc biệt là cái nặng nghĩa nặng tình dẫu rằng người đã chết rồi nhưng mình vẫn có cảm giác giống như người đó còn sống ừ, cái nơi mồ mả vẫn là cái gì đấy là gọi là gửi thân gửi xác cuối cùng cái chỗ yên nghỉ ngàn thu ở đấy của người thân của mình thế cho nên người dân chúng ta coi trọng cái mộ mả lắm ừ, gần đây những năm gần đây thì cái phong trào mà hỏa táng á, thì bắt đầu mới được phát huy thế dân mình thì cũng bắt đầu có cái đổi mới là không có địa táng tức là chôn xác nguyên mà đã đi hỏa táng rồi đó thì đấy cũng là những cái tiến bộ ừ. Thế thì ở đây về cái việc mồ mả là cái nơi để mà lưu giữ hài cốt của người đã mất, người quá vãng. Chỉ chúng ta thấy là cái người quá vãng này, cái người đã mất này nếu mà họ mà là một cái người chưa giác ngộ Phật Pháp, chưa giác ngộ, chưa hiểu về đạo lý Phật Pháp thì cái, cái phần tâm thức của họ đấy, mà chúng ta thường gọi là vong linh ấy, ừ, đạo Phật gọi là thần thức ấy, có thể còn sẽ chấp trước vào cái mộ mả đấy chấp vào cái phần hài cốt của mình ở đấy cái chữ chấp tức là họ còn còn rất là quyến luyến họ rất là luyến tiếc họ còn dính mắc vào cái chỗ đó cho nên rất nhiều các vong hồn họ cho mộ mả là cái nơi cái nhà của họ ừ, nhiều vong hồn sau khi mà cái thân xác chôn rồi đấy thì vong hồn còn thường xuyên xuống dưới mộ để xem thân xác mình nó biến đổi thế nào đó cái chuyện đấy là có về mặt tâm linh thì các thầy thấy cái đó là nó có ừ. thế rồi họ rất là dính mắc vào cái mộ mả thế nhất là khi mộ mả mà lại được cháu con xây cho thật to đẹp mà giá trị đắt tiền thì vong linh lại càng dính mắc vào đấy nhất là những vong linh nào mà có sẵn cái tính gọi là tiếc của thế mà con cháu xây cho cái mộ mả thật đẹp đắt tiền ví dụ dùng những cái đá rất quý để mà mà xây thì có thể vong linh có khi là chấp vào đó rất nặng nề vì tiếc công tiếc của của con của cháu ở đấy khó có thể mà ra đi được mà vong linh lúc đó thì là một dạng gọi là ngã quỷ đấy đối với đạo Phật gọi là ngã quỷ rồi sẽ có khi thường xuyên là ở mộ đấy quanh quẩn ở cái khu mộ đấy rất là khổ đấy thế thì cái chuyện đó là cái chuyện vong linh mà chấp trước dính mắc vào mộ mà là cái chuyện thường xảy ra đấy. tuy nhiên cũng có những vong linh thì chuyển kiếp họ không có ở trong cái cõi cô hồn ngã quỷ nữa thì họ đi hoặc là có phước duyên họ tái sinh lên cõi người rồi hoặc tái sinh về các cảnh giới khác họ không còn mặt ở cái mồ mả đấy nữa thế nhưng mà rất là nhiều các vong linh ở trong cõi cô hồn ngã quỷ thì họ vẫn dính mắc vào mồ mả đi đi lại lại cho cái mộ mả đấy là cái nơi ở của mình là cái chỗ lưu giữ cái thân xác của mình Đấy, theo chúng ta biết tuổi thọ của loại gọi là chúng sinh vong linh ngã quỷ thì lâu lắm, có hàng ngàn năm, hàng vạn năm. Một vong linh có thể ở trong cái cái cõi ngã quỷ này, cõi cô hồn này hàng ngàn năm, hàng vạn năm. Cái chuyện đó là có. Thế cho nên chúng ta hiểu được à, những cái nhân duyên đối với cái mộ nó có cái chuyện đó. Cái mộ không á, và cái hài cốt không thì nó chẳng có vấn đề gì cả. Nó cũng chỉ là là đất thôi. Kể cả thân xác của chúng ta thì bản chất của nó cũng chỉ là tứ đại đạo phật còn tứ đại là đất với nước thế thôi hai thành phần chính còn gió lửa thì nó đã tan ra rồi cho nên cái thân xác còn lại của chúng ta cái phần còn lại hài cốt chủ yếu là thành phần đất đất là chính thế thì đất thì bản chất của nó không có vấn đề gì đất ở trong quan tài là thân xác chúng ta rồi đất đắp lên trên cái cái cái quan tài gọi là cái nấm mộ nó cũng chỉ là đất thôi bản chất của đất nó không có linh thiêng gì cả thế nhưng nó linh hay không chính là vì ở cái mộ đó có cái vong linh ở đấy có cái cái cái, cái vong hồn họ dính mắc ở đấy họ tá túc ở đấy họ chấp trước ở đấy thế cho nên cái mộ ấy nó trở thành là có vấn đề về tâm linh đó thế đấy thì bạn à, Bình Lâm này bạn mới, mới nói là bạn đi bạn lỡ dẫm vào cái mộ gọi là cái mộ chìm thì à, thầy biết là nhiều nghĩa địa là là do cái việc người ta mai táng nhiều có khi là cái mộ rồi vùng đất trũng nó lún đó, nó chìm ở dưới thì người sau không biết lại lại lắp lên đó cái chuyện đấy nó có hay là những cái tiểu chôn nhiều đời nó chìm ở dưới những cái nghĩa trang lâu năm có những cái hiện tượng những cái mộ những cái tiểu tiểu xanh ấy, nó nằm ở dưới rất sâu ừ, thế và vong linh thì vẫn cứ chấp đấy vẫn chấp chỗ đấy là của tôi vẫn chấp cái chỗ uh, mộ đấy là là nơi của tôi là cái mảnh đất của tôi đó thế cho nên có rất nhiều những câu chuyện khi mọi người đi ra nghĩa địa rồi đi mà dẫm đạp lên các cái mồ mả hoặc đi phá mồ phá mả thì sau đó bị vong linh nó về hành nó quả trách nó hành rất là nặng đấy có những người đi phá mồ người ta xong về tự nhiên phát điên đấy vì thầy cũng nghe nhiều câu chuyện đấy những cái người mà bị sẽ đánh chết đấy thế thì có những cái anh ăn trộm á là rất thích là là đào những cái mộ của những người bị xét đánh chết để mà chặt lấy ngón tay người ta thế mà, mà có những anh đi đào xong về là bị phát điên luôn ông linh nó về nó hành đấy cho nên người ta cũng kỵ cái chuyện động vào mồ mà, đấy. À, cho nên chúng ta thấy cũng nhiều những cái chỗ mà họ phải di rời đến mồ mả đấy mà làm không khéo là rất nhiều chuyện xảy ra đấy. cho nên tại sao chúng ta phải quy tập cái chỗ mà chôn cất nên có một cái khu riêng quy tập thành nghĩa trang và để mà nó có một cái khu riêng để mọi người không bị gọi là là xâm phạm vào chứ còn nếu mà để tản mát thì chúng ta rất dễ có những cái mà nó xúc phạm vào mồ mả đấy thế thì ở đây bạn Bình Lâm bạn nói rằng cái hiện tượng bạn đi ra ừ, tạ mộ rồi lỡ dẫm lên trên cái cái mộ chìm rồi về rồi bị đau chân thì ở đây ấy, thầy nói có thể là bạn bị tác động về vấn đề tâm linh rồi Ừ, có thể là vong linh ở cái mộ đó người ta chấp trước người ta cho là mình bất kính người ta quả quả phạt mình đó. thế thì cái cái sự quả phạt này ấy, nó nặng hay nhẹ nó còn tùy thuộc vào cái sự sân giận của vong linh và cái cái năng lực của cái vong linh đấy ví dụ những cái vong linh mà họ có cái sức mạnh ừ, thì họ có thể làm cho mình rất là mệt có thể có khi là mình gặp nạn luôn đó, đó gặp tai gặp nạn ờ, hoặc là đổ bệnh luôn ừ, rất là gớm cho nên cái, cái, cái tội gọi là phá mồ phá mả của người nó nó rất là mệt vì vong linh trong thế giới tâm linh họ họ rất là oán trách đó thế. thế cho nên chúng ta mới phải cẩn thận nhé vậy thì ở đây cái vấn đề mà bạn Bình Lâm nêu ra ở đây thầy nói là cái chuyện đó là cái chuyện có thật cái chuyện ở nơi mồ mả à, ờ, có thể đã lâu đời rồi vẫn có tồn tại những vong linh họ chấp trước ở đấy vì họ ở trong gõi ngã quỷ họ họ tuổi thọ rất lâu dài hàng ngàn năm Ờ, vẫn có hàng vạn năm cũng có đấy cho nên chúng ta cũng hết sức cẩn thận với những cái đất có mồ có mả khi chúng ta đến chúng ta đi qua à, vậy thì chúng ta khi đến một nghĩa trang ở đây bạn muốn hỏi là làm thế nào để cho nó an lành cho những lần sau thế thì bạn khi đến nghĩa trang bạn cũng hết sức cẩn thận nên đi theo đúng cái đường cái lối trong nghĩa trang người ta cũng thường có làm đường sẵn để mình đi đi đường chính rồi đường vào các cái ngôi mộ thì mình lên đi nhé thế còn vì cũng có những cái nghĩa trang họ làm không quy củ mình muốn đến cái ngôi mộ của người thân nhà mình mình phải vượt qua những ngôi mộ khác nhiều khi phải trèo qua cái đấy là thầy biết là có cái chuyện đấy thế thì nếu mà chúng ta phải trèo qua đi qua những ngôi mộ kia thì mình cũng phải lên khấn một câu à khấn vong linh ở dưới này ví dụ thế cho cháu xin phép được đi qua và thế này thế kia phải xin phép hẳn hoi cũng giống như mình đi qua nhà ai mình xin phép một câu không? <laughs> tự nhiên để đi qua người ta không xin phép không được Dạ, vì ờ, cháu muốn đến vì đi vào cháu nhưng mà ờ, cháu không có lối cháu xin phép được đi qua nhà bác phải không? thế ở đây cũng thế xin phép các vong linh ở ờ, nơi mộ phần này và vâng, để cho cháu được ừ, đi qua nhé đi qua để cháu đến thắp hương bên mộ bên gia tiên nhà cháu mình có lời khấn là nói nghe không thế và cái mà phật tử mình ấy thầy thì thầy hay hướng dẫn phật tử khi mà đi ra ngoài nghĩa trang để tạ mộ thì cũng nên có một cái lễ nhỏ để mình cúng dường ở ừ, à, thường nghĩa trang họ cũng có một cái miếu thờ thổ công thần linh ở đấy thì mình vào đấy mình bạch cái vị thổ thần ở đấy thổ công đấy mình cúng dường ở đấy nhé và cũng xin cái vị thổ thần vị bảo hộ cho để khi mình đi vào nghĩa trang nó được an lành à, thầy thì thầy biết là nghĩa trang nào cũng có một vị thần cai quản nghĩa trang hết đấy nghĩa trang nào cũng có ừ, chứ không phải không đâu nhé nên cho nên là mình đến thì mình cứ có cái lễ nhỏ nếu không có lễ thì cũng lên thắp nén hương ở cái cái ban thổ thần đấy để cáo cái vị, vị thần linh cai quản nghĩa nghĩa trang để xin phép này là cho, cho con được vào để thăm mộ của gia tiên như thế này thế này xin được ngài cũng hộ trì cho được an lành nhé tại vì chúng ta biết là nghĩa trang nghĩa điện là cái nơi mà mà rất nhiều các vong linh họ họ chấp trước họ còn ở đấy họ còn trú ngụ chứ không phải không đâu họ chưa có được tái sinh vào những cái cảnh giới cao quý hơn thì họ vẫn lang thang đấy thôi đó thế cho nên chúng ta mà hiểu được cái này thì chúng ta rất cẩn trọng đó cẩn trọng để làm sao cho nó tránh cái chuyện này thế ta đi vào nghĩa trang ta phải giữ cái tâm thái rất là à, cung kính không giỡn cợt không có gọi là cái tâm mà nó nó buông thả à, xem nhẹ xem thường đùa cợt nhiều khi các vong linh mà họ, họ thấy mình như vậy họ không hoan hỉ họ cũng trách phạt mình là mình cũng mệt đó thế và thầy cũng khuyên nếu bạn bình lâm mà chưa quy y tam bảo chưa làm phật tử thì nên quy y vì quy y tam bảo thì thể nào cũng sẽ có được các vị giới thần họ hội trì có giới thần hội trì thì đi nó cũng an lành nhé trong kinh đức phật dạy rồi quy tam bảo thọ trì ngũ giới là đi đâu là có giới thần hộ trì ừ, thì có giới thần hộ trì thì các vong linh họ cũng ít quấy quả hơn ừ, nó lành hơn nhé thì đấy là những cái mà mà chúng ta khi ra nghĩa trang nghĩa địa nói chung à, để chúng ta làm những cái lễ gì đó tạ mộ hay tảo mộ hay vân vân hay là cúng lễ ở ngoài đó thì chúng ta cũng lưu ý cái này để tránh những cái đáng tiếc nó xảy ra mà đáng tiếc này là do mình mình không biết ừ, mình sơ suất nhé thì vong linh thì họ không kể là mình biết hay không biết thấy mình dẫm lên mộ thôi thấy mình giày xéo lên là họ trách phạt thôi thì rất nhiều vong linh họ cũng là phàm phu cả họ cũng chấp trước nha Vâng, đó thế cho nên chúng ta cẩn trọng đối với thế giới tâm linh nhé chúng ta không có xem thường cái nào không biết mình hỏi thì là rất tốt như bạn Bình Lâm bạn ấy ừ, hỏi như thế là cái rất là tốt đó, gọi là cái gì không biết mình phải phải hỏi đấy là tinh thần của một người mà à, Phật tử thì cũng thế à, phải phải chịu khó hỏi để mình biết biết thì mình sẽ ứng xử nó đúng thì nó được lợi ích nhé. Dạ vâng. À, con cũng xin phép được hỏi thêm một câu hỏi nhỏ đó là con thấy ở một số địa phương khi mà người thân đi tảo mộ lại phải chuẩn bị sẵn một vài nén hương để thừa ra là để đi là thắp hương các mộ xung quanh nữa xong đi khi đi thắp người ta sẽ khấn là mong các cụ bảo hộ cho phần mộ gia tiên nhà con ở đây và cũng có một số trường hợp như là ở cái địa phương nghĩa trang thì không có cái ban thờ thần linh người thần quản trang thì khi đó thì người ta sẽ làm thế nào khấn hư không hay như thế nào thế nào con thỉnh sự chia dạy à, ừ. thực ra thì uh cái việc mà bà con đi ờ, ra nghĩa trang á có thêm nén hương để thắp cho các mộ khác cái là một cái tâm tốt cái tâm ấy là cái tâm mình không chỉ quan tâm đến gia tiên nhà mình mà mình cũng quan tâm đến mọi người xung quanh và cái đấy là cái tình cảm tốt thì thầy nghĩ là cái đấy nên có cái đó là cái rất tốt cũng giống chúng ta vào thăm nghĩa trang liệt sĩ thì chúng ta cũng nên thắp tất cả cho các anh em liệt sĩ chứ không phải chỉ thắp cho liệt sĩ nhà mình thì cái người có tâm như thế thì các vong linh họ cũng đã hoan hỉ rồi nhé Thế còn những trường hợp nghĩa trang mà không có cái ban thờ của cái vị thần linh ở đấy á, thực ra thì bất kỳ nghĩa trang nào cũng đều có một vị thần linh cai quản hết. Cái này trong kinh Đức Phật dạy rồi. Đấy, ở một làng cũng có một vị thần linh cai quản. Đó, chứ không phải chuyện là không có. Chẳng qua chúng ta có biết để thờ hay không thôi. Thế thì nếu mà khi một cái nghĩa trang không có một cái ban thờ thần linh thì chúng ta có thể chúng ta chắp tay chúng ta khấn khi chúng ta bước vào cái khu nghĩa trang đấy. Thằng nào cũng có cổng đi vào có đường đi vào đến nơi ta chắp tay ta khấn mà vâng, ta khấn thì xin được cáo với chư vị thần linh cai quản nghĩa trang này và vâng, hôm nay là tín chủ con tên là gì đó đi vào để thăm viếng nghĩa trang và thăm viếng mộ mả của thân quyến thì xin được ngài bảo hộ cho nếu chúng con thì có lễ mọn hay gì đấy thì có thể mình sẽ cúng cái ngài đấy ở ngay trên cái cái phần mộ của nhà mình cũng được hiểu không vì nghĩa trang người ta không có thì mình có thể cúng ngay khấn ngay ở ngay trên phần mộ của mình mình bày cái lễ cũng ngài ngay được không có sao cả nhé thì đấy là những cái mà mà thầy nghĩ là là tốt cái đó nên làm. về cái thế giới tâm linh chúng ta cẩn trọng thì chúng ta sẽ được được tốt đẹp được lợi ừ. con xin à, tri ân những lời hướng dẫn và chỉ dạy của sư phụ dành cho ừ. chúng con ạ ừ. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những lời giảng rất là minh triết của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về vấn đề tạ mộ cuối năm. Và qua đây chúng ta có thêm những kiến thức có thêm cách ứng xử khéo léo đúng đắn trong quá trình đi tạ mộ mà gặp phải những vấn đề về tâm linh bất thường xảy ra với chúng ta. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp cũng như câu hỏi thắc mắc vui lòng gửi về fanpage Thầy Thi Trúc Thái Minh hoặc hòm thư chùa ba vàng a gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của chuyên mục Vấn đáp Phật Pháp.